Nóng quá, chơi mất cả vui Bảy ấp bùng nổ vì tranh thanh mát Có cuộc vui sảng khoái Bảy ấp thanh mát vì tranh nổ bùng sảng khoái Bảy ấp chất sơ hỗ trợ tiêu hóa, thỏa sức ăn ngon